thầy và các em sẽ sang phần ví dụ xem ví dụ người hỏi cái gì ví dụ một, chúng ta có ví dụ một, tính nào câu A của thầy là hai mũ bốn. nào câu A của thầy tức là bằng hai mũ bốn. Hai mũ bốn của thầy thực ra chính là bằng em nhìn này x mũ n tức là n số x nhân lại với nhau thế còn hai mũ bốn của thầy tức là bằng 4 số 2 nhân lại với nhau và chúng ta sẽ bằng 4 cho 2 nhân lại với nhau chúng ta nhân lần lượt là 2 nhân 2 là bằng 4 này 2 nhân 2 là 4 4 nhân 4 có thể bằng 16 Ok chưa Tiếp theo này B này thầy có là 1 phần 3 mà tất cả mũ 4 Tức là đây ba con số 4 con số 1 phần 3 nhân lại với nhau Vậy thầy có là 1 phần 3 nhân với 1 phần 3 nhân với 1 phần 3 nhân với 1 phần 3 và bằng khi chúng ta nhân các phân số thì chúng ta nhân tử với nhau nhân mẫu với nhau tất cả các tử nhân nhau một một một một là bằng một ba ba ba ba nhân lại với nhau thì bằng 81 ok chưa tiếp theo này thầy có âm của 1 phần 7 bình chúng ta đánh câu C là âm của 1 phần 7 bình tức là bằng gì âm của 1 phần 7 bình của thầy tức là hai con số âm 1 phần 7 nhân với nhau. Tức là thầy có âm của 1 phần 7 nhân với âm của 1 phần 7 và bằng